Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình nhá Thì hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi tìm hiểu chiếc xe nâng bán tự động mà bên mình đã nâng cấp lên nhá Thì đây, đây là con xe nâng bán tự động một tấn nâng cao 2 mét đây Ở đây nói nâng cấp này nâng cấp gì, bên mình đã thu hẹp cái càng chân dưới lại này Càng chân dưới của nó là 80 giờ chúng mình thu hẹp lại còn có 50 để cho có thể khách vừa phù hợp với điều kiện công việc làm nhá còn bộ càng trên thì vẫn giữ nguyên cái độ mở rộng nhất định nhá và thêm một phần nữa là con này đây mọi người nhìn đây có thấy khác không bình thường thì ở đây nó sẽ là hộp sạc nhưng ở đây bên mình đã chế cho cái xe này thành hai bình ắc quy để bên công ty khách hàng người ta có thể sử dụng liên tục mà không phải no về vấn đề sạc nhá còn bộ phận trên thì vẫn như thế đây con này là tải trọng một tấn này chiều con nâng 2 mét bản uh, nâng cấp hai bình ắc quy uh, có thể dùng khi hai bình ắc quy đây khi uh, mình dùng hết một bình này mình có thể chuyển đổi sử dụng sang bình khác thì đây chuyển đổi thì mình sẽ chuyển đổi ở đây có thể chuyển từ bình 1 sang bình 2 đây và bên mình ờ, các anh kỹ thuật đi dây rất là gọn gàng luôn rồi ok ờ, một tấn 2 mét thì bây giờ mình sẽ mở bên trong hộp kỹ thuật để cho mọi người xem ờ, về cái thiết kế mà bên mình đã nâng cấp cho con xe này nhá thì vừa mình mới mở hộp kỹ thuật ở bên trong ra để mọi người xem uh, chi tiết bên trong nhá đây bên mình đã nâng cấp thành hai bình ắc quy của hãng đây bình thường thì dòng này nó chỉ có một bình ắc quy thôi bình ắc quy 12V bây giờ mình đã nâng lên bình hai bình 12V dùng theo kiểu ờ, nối tiếp khi mình dùng hết một bình thì mình sẽ chuyển sang bình kia để dùng để không bị mất thời gian sạc nữa đây, máy móc đây động cơ đây thì bên mình đã nâng được cơ cao lên này và cố định thêm một chỗ để bình nữa nhìn rất chắc chắn luôn đi dây rất gọn gàng đây đây khách sử dụng thì thoải mái sử dụng nguyên ngày cũng được thì cứ hết bình mày thì bình một thì mình chuyển sang bình hai thôi nó không có gì về cách là động của bình đây đây có bộ chuyển đây bên này thì đang làm bình một đây chuyển sang bên bình hai đây rất tiện đúng không cái này chỉ có bất không mình không thích một cái là nó sạc thì phải sạc riêng từng bình một thôi bởi vì dòng này là không thể sạc chung được Đây, về ngoài hai bình đấy ra thì thêm bộ thu cảm vào nữa đây còn về cách sử dụng thì nó vẫn như cũ thôi kéo ở đây là nâng lên cho đây là hạ xuống bên mình thì vẫn thường nhận xe theo công việc khách hàng nếu như khách hàng nào có câu nhu cầu của công việc mà nó cần những loại xe đặc biệt thì nếu như mà không đợi được hàng tràn nhập về thì bên mình có thể gia công luôn gia công khi gia công thì bên mình cũng sẽ bảo hành luôn cho khách hàng đây, người xem thu này kèm ờ, càng nhỏ này rất đẹp đúng không như xe mới như xe ở bên hãng này rồi đây hai bình ắc quy sự nối tiếp dây dầu nước bình dầu tiếp các thứ dây rất gọn gàng và sạc đây đây dây sạc nó thì con này khi bên mình làm này thì bên mình sẽ sử dụng sạc rời còn bình thường thì nó sẽ dùng ờ, sạc ờ, luôn ở trong đấy ok thì ờ, video của mình cũng đến đây thôi để giới thiệu cho mọi người sản phẩm bên mình làm thôi và anh em nào mà có nhu cầu ấy thì có thể liên hệ đến số điện thoại của mình để mình tư vấn cho nhá và kết bạn qua zalo nhắn tin zalo với mình zalo 24 trên 24 mọi người nhá xin chào mọi người